Xin chào tất cả các bạn. Đến cái điều hòa cũng được vệ sinh lọc gió, lọc bụi, trong khi đó, bạn đang dùng 8.000 lít không khí mỗi ngày mà sao chưa vệ sinh cho nó. Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ cho biết, phổi của một nam giới trưởng thành có thể chứa tối đa 6 lít không khí. Theo ước tính thì bạn tiêu thụ trung bình khoảng 7.570 lít không khí mỗi ngày. Một người khỏe mạnh thường hít thở khoảng 23.000 lần hít thở trong một ngày. Nếu mũi, XOANG, hệ hô hấp mà không tốt lập tức ta bị bệnh. Chức năng của mũi xoang là hô hấp và ngửi. Các xoang là một hệ thống các khoang rỗng làm nhẹ hộp xương sọ mặt, làm ấm, làm ẩm không khí thở, cung cấp oxy cho hệ tuần hoàn máu, não bộ và là thành phần quan trọng trong hộp cộng hưởng âm thanh của giọng nói. Muốn tránh được 75% các loại bệnh bạn chỉ cần rửa mũi đúng cách, làm sạch mũi như đánh răng rửa mặt hàng ngày. Cần tư vấn thêm để rửa mũi miễn phí, an toàn, dễ dàng, hiệu quả, tiết kiệm cứ inbox em nhé.